và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video phải nói ăn một loại trái cây rất là quen thuộc với các bạn Nhưng mà nói là nó gắn liền với tuổi thơ ờ, tám x chín x Đấy, một cái món ăn rất là phổ biến các bạn Nhưng mà mình chưa có được ăn bao giờ hết Tuổi thơ bất hạnh nha bạn ơi Chưa được ăn uh, món này bao giờ Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm lần đầu tiên mình ăn thử cái món này Xem cảm giác nó sẽ như thế nào nha Một cái món ăn phải nói là có rất là nhiều bạn biết Nhưng mà tại sao mình không biết mình cũng không biết nữa Đấy, Thì hôm nay mình sẽ video ăn mít non Đấy, mình ăn mít non mình sẽ chấm muối ớt các bạn Một chén muối ớt phải nói là cực kỳ cay Đấy, thường thường mấy clip trước á bạn thấy mình đâm chén muối ớt đúng không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 đấy thì uh, trước trồng nhiều lắm bạn nhưng mà chặt bớt rồi đấy chỉ còn mấy cái cây uh, cặp uh, đường này thôi thì bây giờ mình sẽ đi dưới mình uh, hái các bạn ơi mình sẽ đi săn bánh rồng đấy thì mình đi với hàng cháu của mình đấy ok đấy ok bạn ơi thì sau một hồi mình đi mình kiếm thì mình có phát hiện một cái cây này nó rất là nhiều trái non phải nói là nhiều vải trưởng luôn á anh em rồi để không biết anh em có thấy không nè đấy đấy túc trên kia rồi thấy đấy anh em thấy không đó quá trời luôn ok thì bây giờ mình sẽ hái và mình sẽ ăn thử ờ, xem cảm giác như thế nào nha anh em à đây con trái nè anh có đâu rồi đây nè anh em đấy mình giờ xe bẻ rồi mình sẽ ăn thử trái này nha anh em ok bây giờ mình sẽ ờ, chấm với chén muối mình ăn thử anh em à à cao quá được được được được được anh em ơi khá ổn khá ổn ừ. chúng là nó chát chát nó giòn giòn nó sập sập chấm với muối thì nó mặn mặn nó cay cay nữa nè được được tạm được Đây. tiếp nào. nói chung là cái món này ăn cũng ờ, tạm ổn anh em ơi nó giòn giòn nó sập sập cũng ờ, ngon ngon đấy ok thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình ờ, kiếm một trái nữa mình ăn anh em ơi đấy mình sẽ ăn tại cây luôn nó mới thú vị các bạn ơi đấy các bạn thấy không bây giờ mình sẽ kiếm một trái nào đó mình sẽ hái ăn mấy cái trái nhỏ nhỏ như thế này nó sẽ ngon hơn các bạn ơi mũ luôn nè các bạn không đấy nhưng mà không sao quét mũ đi đấy ok thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chấm muối mình ăn thôi các bạn ơi à, bây giờ mình sẽ ăn với chén mướt siêu cay các bạn ơi đây trên đầu mình là cái mít là mình à, hái nè các bạn thấy không hôm nay trời à, khá là nắng các bạn ơi nhưng mà không sao mình sẽ quyết tâm mình làm clip này cho anh em coi đây mình nè đó cái muối ớt chén muối ớt cực kỳ ngon cay vải trưởng luôn chốt đậu Cả quá mấy cái mít nhỏ thì nó không có chát nhiều bằng mấy cái mít bự các bạn ơi cái này mình ăn mình mới ăn cái này nó không có chát luôn nó sập sập sập sập khá là thú vị đây là lần đầu tiên mình ăn cái món này luôn các bạn ơi từ nhỏ tới lớn hai mươi hai mấy nồi bánh chưng rồi chưa được ăn ok ok tiếp tục các bạn ơi trái này thì nó chát các bạn ơi rất là giác ừ. Ừ. rất là chát chát hơn mấy trái nãy các bạn ơi ừ. thì à, theo mình biết thì món ăn này á, có rất là nhiều bạn à, họ nhỏ ăn rất là nhiều bạn biết món này nhưng mà ở đây mình không biết thì các bạn mình không biết cái món này luôn và hiện tại mình mới lên youtube mình coi mình mới biết món này thôi thì à, mình có coi clip này như vài năm về trước á thì à, mình mới biết là cái món này nó ăn được chứ thực sự mình cũng không nghĩ là cái món này nó ăn được đâu bạn thì hôm nay là một cái video mình trải nghiệm cái món này thôi chứ không phải là mình review hay gì hết các bạn đây thì đây cũng là lần đầu tiên mình ăn và mình thấy cũng khá là ổn các bạn tại sao hồi nhỏ mình không nghĩ ra mấy món này ha đây cũng là trải nghiệm thú vị các bạn ok tiếp tục thôi chấm muối ừ. mấy dân nhỏ nhỏ này ngon ừ. ok mình sẽ làm thêm một trái nữa các bạn ơi đây cháu mình nó hai giùm mình rất là nắng không đây đây đây đây đấy nhìn tưởng tụi mày cái gì vậy đấy trái này ngon nè các bạn đấy giờ nó chùi ngủ các bạn ơi đấy không cái sao sao chưa đấy, chùi mũ bạn tại vì à, mít lúc nào cũng vậy bạn mới hái xuống thì à, mũ nó rất là nhiều mình phải ờ, quẹt vô cây hoặc vô, vô lá thì nó sẽ hết các bạn cái cuối nha các bạn ơi nắng quá mình phải mình phải vô thôi vô mình nghĩ một chút xíu mình sẽ làm một thêm một clip nữa cho các bạn xem ừ. ừ. ừ. cao quá bạn làm lại làm lại lo lo chứ thật ừ. nắng quá các bạn ơi Ok chắc mình phải dừng clip đây thôi các bạn ơi Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình Và các bạn đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh mình nha và xem những video mới nhất từ kênh Hải Rồng TV nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và bây giờ mình đi vô nhà và mình chiều nay mình sẽ làm tiếp một video nữa cho các bạn xem. Ok, bye bye.